xác chị chưa chưa thấy gì à? ok rồi chưa thấy tăng chị chào các em Đây bây giờ mới nhìn thấy ờ, Nhưng mà vấn đề là không nhìn thấy tab ở trên điện thoại à, Không nhìn thấy đâu cả Không nhìn thấy Nó không hiện lên Bây giờ mới thấy nó hiện Xin chào các em, bây giờ mới ờ, chính thức nhìn thấy chúng ta ở trên điện thoại đây à, Xin chào Trần Trung Tây Nhìn thấy tên thôi nhưng không thể hét lên được à, Xin chào Phạm Thị Mai Chi Chào uh, chào các em, chào Nguyễn Phương Anh Chào uh, Huyền My, Ngô Trần Hương, Đào Thu Huyền thì như các em có thể thấy ở cái uh, tiêu đề ở đây đúng không? Thì đây là cái phần livestream uh, tiếng Anh và đây là cái live stream số 1 và đây nói chung là những cái live này thì phần lớn là sẽ dành cho đối tượng lớp 12 nhá tức là ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thế ngoài ra thì những bạn nào mà lớp 10, lớp 11 thì cô nghĩ là cũng vẫn có thể thăm vẫn có thể theo dõi được những cái live này bởi vì các kiến thức này thì ví dụ kiến thức về ngữ âm rồi kiến thức về thì các thứ thì gần như cũng là ôn lại thôi thế cho nên là cô nghĩ rằng lớp 10 lớp 11 hay là lớp 12 thì cũng đều theo dõi được hết Ờ, thì cô sẽ đồng hành với cả chúng ta trong ờ, suốt cái um, tối thứ sáu hàng tuần Uh, trừ những cái hôm nào mà cô có việc bận ví dụ như là uh, đi du lịch hoặc đi đâu đó chẳng hạn thì cô sẽ uh, báo trước với chúng ta tóm lại là tối thứ sáu hàng tuần nhé thì sẽ có cái phần live ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và ngoài ra thì cũng sẽ có có những cái bài ví dụ như là đến um, thi lớp 11, lớp 12 à lớp 10, lớp 11 chẳng hạn. Ví dụ như là các bạn có uh, chuẩn bị thi giữa kỳ hoặc là thi cuối kỳ hoặc là cái gì đó thì cô cũng sẽ có những cái phần live để hỗ trợ cho các bạn nữa nhé. Thì cho nên là yên tâm là cô sẽ uh, đồng hành với cả tất cả các em từ lớp 10, lớp 11, lớp 12. các em cái file PDF ờ, cái phần này á, cái phần nội dung ở đây á thì uh, có 30 câu nhá, có 30 câu thì hôm nay chúng ta sẽ uh, mỗi một lần mà cô live thì cô sẽ live đa dạng với các chủ đề khác nhau. Uh, ví dụ như là chúng ta thấy là sẽ có phần pronunciation, phần phát âm, uh, rồi là chúng ta có phần grammar đúng không? Grammar có nghĩa là ngữ pháp, rồi sau đó thì đến kế đến thì sẽ là phần uh, vocabulary có nghĩa là phần từ vựng đó thì mỗi phần nó sẽ có khoảng 10 câu thì ngoài những cái phần này ra thì có thể là có những hôm cô live về đọc hiểu có những hôm live về um, đọc lục lỗ vân vân đó thì cái chủ đề nó cũng sẽ cố gắng là đa dạng và cũng sẽ hướng dẫn các em cách ôn thi ôn tập cho tốt nữa xin chào Huỳnh Long chào uh, Nguyễn Lê Thùy Duyên Nguyễn Lê Thùy Duyên này Xin chào các em, chào cô đi nào Live xong thì đảm bảo là sẽ không không xóa nhé Và bạn nào muốn tải cái file PDF này về thì chúng ta hãy vào Facebook cá nhân của cô à, Chính là Hoàng Xuân nhớ chưa? À, tag ngay ở trong cái phần live này Thì chúng ta vào trong cái phần đó thì chúng ta sẽ thấy uh, Lát nữa, cô chưa post đâu nhưng mà lát nữa khi nào mà cô live xong thì cô sẽ post Chị thấy nóng quá Yêu <laughs> không? lát nữa thì cô sẽ post cái file pdf ờ, lên để cho chúng ta có thể download xuống để chúng ta làm lại một lần nữa nhé Thực ra thì cái này á, bạn nào mà học xong lớp 12 rồi, tức là năm nay vào đại học đúng không? Thì tiếng Anh kém thì cứ xem thôi, bây giờ tiếng Anh mà đúng không? Nó không phân biệt cái gì hết cả. Nó không phân biệt là ôn thi tốt nghiệp trong phổ thông quốc gia hay là gì hết, nó là tiếng Anh mà bây giờ mình kém thì mình xem thôi, đúng không? bất kỳ đối tượng nào mà cảm thấy uh, bất kỳ đối tượng nào mà cảm thấy uh, kém tiếng Anh chúng ta đều có thể xem được hết. Ok. Ok, bây giờ đã là uh, bao giờ đây? 8 giờ 45 đúng không? 8 giờ 45 thì chúng ta bắt đầu thôi, nếu không có thì lại uh, uh, không có thì lại muộn mất đúng không? Lớp 11 xem được, lớp 10 xem được, nhớ chưa? Xem được hết, kể cả các bạn mà vào đại học rồi vẫn xem được, không có vấn đề gì hết. Xem được hết luôn. Xin chào <laughs> Phượng Ly, hôm nay cũng xem à Ok uh, Thùy Chi bảo là cô ơi cô mở lớp dạy live cho 2K2D thì cô không có dạy uh, theo kiểu livestream mà cô dạy theo kiểu là cô quay sẵn những cái video như thế này Cô sẽ quay sẵn các video để chữa bài và sau đó thì các em chỉ cần vào học thôi thì cô giảng rất là kỹ thì cho nên là cô nghĩ là bọn em có thể theo theo học được bởi vì rất nhiều rất nhiều các anh chị khóa trước đã học như vậy rồi đã học qua hình thức là xem video sau đó thì làm bài sau đó thì làm bài tập đó thì thì thì uh, cái hình thức đó thì uh, cũng rất là hiệu quả nhá thì thì bạn nào mà muốn học online thì có thể vào xem các khóa học online của cô ở trên tuyển sinh 247 nha Ok, nào chúng ta sẽ bắt đầu vào uh, ờ, 10 câu đầu tiên nhé phần pronunciation phần phát âm đây là cái phần mà cô nói thật là cô thích nhất <laughs> bởi vì là cái phần này á thì chúng ta hay bị sai nhiều cô sẽ phóng nó lên một tí nữa nó hơi bị mờ đúng không chữ phóng lên xem có to hơn được không? ok ok rồi phần đầu tiên của chúng ta là phần phát âm thì trong kỳ thi uh, trung học phổ thông quốc gia của chúng ta hay là trong những cái kỳ thi ở trường của chúng ta thì bất kể một cái kỳ thi nào đi chăng nữa thì cũng sẽ luôn luôn có một cái phần phát âm như thế này đúng không? Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ phải nhận diện những cái từ mà có phần gạch chân nó phát âm nó khác với cả những cái từ còn lại. Thế thì đây là một ngữ âm nó là một cái nền tảng căn bản của tiếng Anh Nếu chúng ta phát âm mà không chuẩn thì đương nhiên là đi ra ngoài người nói trái hiểu rồi đúng không? Thế cho nên là tại sao Bộ Giáo dục cứ hay kiểm tra cái phần này thì nó là như vậy bởi vì là ngữ âm thì nó là một cái phần rất là quan trọng của việc học tiếng Anh nhưng mà rất tiếc là có những cái từ rất đơn giản thôi nhưng mà chúng ta lại hay phát âm sai Đấy, rất tiếc là như vậy nhá thì hôm nay cô đã lọc ra rất là nhiều những cái trường hợp mà cô để ra ngày hôm nay ở đây thì là những trường hợp mà cô thấy rằng là bình thường chúng ta hay đọc sai và cô sẽ chỉ ra chúng ta là chúng ta hay đọc sai như thế nào nhá rất nhiều người hay đọc sai luôn chúng ta nhớ share nhớ uh, nhớ nhớ like cái phần live này nhá like ờ, share và nhớ tag bạn của mình vào nhá bây giờ chúng ta xem là câu thứ nhất đáp án của chúng ta sẽ là gì đây uh, chúng ta comment nào cô thấy có rất nhiều bạn bắt đầu comment rồi đấy bắt đầu comment nha <clears throat> Nhớ là thứ sáu mỗi hàng tuần nhớ chưa? Every Friday. Thứ sáu hàng tuần luôn vào lúc 8 rưỡi, thứ sáu hàng tuần nhá. Thứ sáu hàng tuần. Thế còn bạn nào mà muốn học ờ, đăng ký học khóa online, ờ, khóa luyện thi online của cô hoặc là các khóa từ lớp 10 lớp 11 12 chúng ta hãy vào trang web của tuyển sinh 247 để chúng ta đăng ký các khóa học nhá <clears throat> ok, câu thứ nhất thì chúng ta thấy là có có phần lớn các bạn đúng không là đều chọn phương án là 1D đều chọn phương án 1D thì thì câu này đúng đáp án của chúng ta là D đó, thì chúng ta sẽ đọc như thế nào đây đúng không? Thì ở đây thì cô sẽ đọc chủ yếu là theo giọng Anh Anh nhá Đấy thì cái phương án A của chúng ta ấy, thì chúng ta đọc là matter đúng không? Met tức là chúng ta hay đọc nó thành âm E đúng không? Thì tuy nhiên thì đây phương án A, B và C bình thường chúng ta rất hay đọc sai. Đó, chúng ta hay đọc sai nó là met là âm E đúng không? Ví dụ như là chúng ta hay đọc là matter này, hay đọc là back này, back thì thường hay đọc là back nhưng đọc nó không được hẳn nó chuẩn lắm thế còn cái này thường hay đọc là back đúng không tức là cái túi á, thì mình hay đọc là back tức là chúng ta hay đọc nó thành âm e thế nhưng mà chúng ta lại hay đọc sai như thế là đọc sai à, như thế là đọc sai mà đọc chuẩn á, thì chúng ta sẽ phải đọc nó thành âm e bẹt nhá âm e bẹt chứ không phải là âm e hiểu chưa thì e bẹt ở trong tiếng anh ấy, thì nó sẽ đọc là nó sẽ đọc như này ví dụ matter đấy matter tức là chúng ta đọc bẹt cái miệng của chúng ta ra đấy matter matter ok đấy thì e bẹt ở trong tiếng anh thì nó ký hiệu là như thế này đó đấy gọi là e bẹt chúng ta là matter đó miệng của chúng ta chúng ta để ý miệng của cô là bẹt ra nhá matter thế còn cái này chúng ta đọc là gì back đấy back miệng của chúng ta bẹt ra back đấy không là back nhá không được phải là back bởi ách sắc back là sai mà là gì back back ok thế còn cái này chúng ta cũng không đọc là gì là back đúng không không đọc bằng e mà là back back đúng không đó như vậy matter uh, ờ, back và bag đều là âm e bẹt hết đó e bẹt chỉ mà ký hiệu là như này cô thấy là thực ra thì chúng ta cũng rất là thiệt thòi là thông thường ở lớp ấy thì các thầy cô giáo cũng không có nhiều thời gian để uốn nắn phát âm của chúng ta bởi vì là cái thời lượng học nó khá là nhiều đấy mà lại tập trung chủ yếu vào phần ngữ pháp thế cho nên là ở trên lớp thì thường là không có nhiều thời gian để luyện phát âm thế cho nên là âm cái phần âm của chúng ta là thường là bị hỏng rất là nhiều không chỉ là các bạn ở ở tỉnh xa đâu mà các bạn ở Hà Nội cũng vậy hỏng hết hỏng thực sự hỏng luôn đó. Thì chúng ta nhớ A, B, C đúng không? Chúng ta sẽ phát âm là âm ebet Thế còn cái phương án đi của chúng ta này thì chúng ta sẽ phát âm là âm gì đấy? Talk Nó là âm o dài, nhớ chưa? Talk talk tức là chữ a này và kết hợp với cả chữ l ở đằng sau á ở chữ a mà có chữ l ở đằng sau á thì thông thường là chúng ta sẽ cái chữ a này nó sẽ đọc thành âm o dài nhớ chưa talk talk ờ, bây giờ cô đọc lại cả bốn phương án này để cho chúng ta có thể hình dung ra được nhau nào matter đấy không đọc là matter mà là matter rồi chúng ta đọc là gì đây back chúng ta đọc là gì back back không đọc là back thế còn cái này sẽ đọc là gì talk đúng không talk nó là âm o dài đấy như vậy là câu một xong nhớ chưa tuyệt đối thì bây giờ không đọc là metal để không đọc là uh, ờ, back nữa mà không đọc là back nữa đúng không ok tiếp tục câu thứ hai cũng rơi vào một cái trường câu thứ hai cũng là một cái trường hợp giống như vậy đấy thì chúng ta đọc cho cô cái câu thứ hai xem nào cô có dạy tiếng anh trực tuyến nhá cô có dạy online nha nhưng không phải là dạy qua livestream mà cô dạy qua việc quay video sẵn thì sau đó thì giải thích trực giải thích phần lý thuyết sau đó thì có phần bài tập 499 bạn này là thật hay giả nên mà từ nãy giờ vẫn thấy 199 à nên nó bị đau không? À đang 735 bạn chứ <laughs> Thôi các bạn ờ, có có những bạn bảo là không thả tim nữa nhá bởi vì là sợ bị lag có bạn nói là coi cô như kiểu slow motion ý <laughs> Ok, nào bây giờ chúng ta tiếp tục với câu thứ hai. Câu thứ hai ở đây cũng như thế, chúng ta là gì? That, that, tức là âm này ấy, nó cũng là âm e bẹt như chưa? That. Đấy, chúng ta đọc là gì? Matter. That, that. Ok. e bẹt chúng ta ký hiệu là như này. Rồi tiếp theo cái từ này ấy, cái phương án 2B này chúng ta bình thường cũng rất là hay đọc sai. Nhớ chưa? Chúng ta đọc là catch, catch tức là đọc thành âm e rồi đúng không ví dụ như là catch a bus uh, bắt một cái con cá hoặc là bắt một cái xe buýt chẳng hạn đúng không catch a bus thì chúng ta hay đọc là catch a bus nó phải đọc thế là sai nhớ chưa nhớ là không đọc là e mà chúng ta phải đọc nó là e bẹt nó là catch catch ok như vậy nó cũng là âm e bẹt catch đó catch đấy nó không phải là e nhớ chưa mà là e bẹt catch không phải là catch mà là catch Tiếp theo chúng ta có từ này, từ này gọi là đến 95% người học là đọc sai. Chúng ta đọc là bed đúng không? Đọc như kiểu cái giường ấy, đúng không? Tôi thấy là gì? Ở đây chúng ta có từ cái giường. Thì đúng là nó ông e thật là bed bed đấy là cái giường thế nhưng mà cái từ này nó là tồi tệ đúng không chúng ta không thể đọc là giống như cái giường được à, ví dụ nói là my english is very bad tiếng anh của tôi rất là tệ thì mình không thể nói là my english is very bad tiếng anh của tôi là cái giường được đúng không thì bây giờ cái này chúng ta phải đọc chỉnh lại cách đọc nhá không đọc là gì bad mà chúng ta đọc là bad bad ok là miệng của chúng ta bẹt ra bad bad ok như vậy phương án a này that b đọc là catch và cái này cũng đọc là bad như vậy ba âm này là ba âm giống nhau thì chúng ta phải đọc giống nhau chứ đúng không Thế còn cái phương án D này thì chúng ta sẽ có hai cách đọc. Nếu mà theo tiếng Anh Anh á, thì chúng ta sẽ đọc nó là o theo kiểu là o ngắn wash wash thế còn trong tiếng Anh Mỹ thì chúng ta đọc là a già ví dụ wash wash thì bình thường phần lớn là chúng ta sẽ đọc theo tiếng Anh Mỹ là wash là wash ok thì tóm lại đáp án của chúng ta nó cũng rơi vào phương án D đó, thì có hai cách phát âm một là âm o ngắn hai là âm a dài đó ok rồi cô đọc lại bốn phương án này để cho chúng ta hình dung một lần nữa về về cái cách đọc sai của chúng ta và cách đọc chuẩn nhá đấy thì đọc sai sẽ là cái phương hàn a thì thường là không đọc sai nhiều lắm tôi vẫn đọc là that đúng không that nhưng phương hàn a thì thường hay đọc sai cái chữ th ở đầu á that sau đó phương án B là đọc sai rất nhiều đúng không chúng ta hay đọc là catch mà phát cái um, cách đọc đúng nó phải là gì là catch catch Đấy, thế còn phương án D cũng là thế không đọc là bad mà là gì bad bad ok thế còn phương án D này là wash wash Đấy, đọc theo kiểu anh anh thì nó wash thế còn anh Mỹ là wash wash nó hơi khác nhau một tí rồi, tiếp tục với câu số 3. Ờ, câu số 3 cũng là cái trường hợp nó rất là giống với cả câu thứ 1 và câu thứ hai. Thì bây giờ chúng ta comment xem câu thứ ba này đáp án của chúng ta sẽ là gì. Mải dài um, mải giảng bài quá. Không biết là chúng ta comment cái gì nữa. Uh, Hiền Diệp comment là 3A. Uh -huh. Câu này cũng rất là nhiều, uh, câu này thì cũng có rất là nhiều trường hợp mà chúng ta hay đọc sai. Thật sự là như vậy. Nào các bạn comment xem cô Trần Mạnh Trí 3A, Liên 3A này Ngô Trần Hương 3A Nhưng mà chúng ta comment 3A rất là nhiều Thì lát nữa cô sẽ chỉ ra cho chúng ta là chúng ta đọc sai hết Và chúng ta phương án của chúng ta đều là sai hết Mà nếu mà đi thi năm nay Mà đề năm nay, ví dụ đề của bộ năm nay Mà lại cho vào uh, một cái câu giống như câu 3 Thì chắc là chúng ta sẽ chết hết <laughs> Cô có dạy tiếng Anh lớp 10 nhá Tiếng Anh lớp 10 chương trình cũ, chương trình thí điểm cô đều dạy hết Và các bạn cứ lên trang web của tuyển sinh 247 để các bạn xem nha <coughs> Ok, như vậy chúng người phần lớn chúng ta đều comment là 3A Nhưng mà câu này thì không phải là 3A đâu Mà đáp án của chúng ta là C Là 3C Nó là rơi vào từ many <coughs> Bởi vì là duy nhất cái phương án C này thì có từ có chữ A đọc là âm E Many à, Many thực, thực sự là nó đọc là âm E Many Thế còn tất cả những cái phương án khác thì nó đều đọc thành âm E bẹp Hiểu chưa? Chúng ta đi thi mà cho cô này thì cũng phải đến 90% là sai bạn các bạn thấy không như vậy người Việt Nam hay là gọi gọi là người người Việt Nam mà học tiếng Anh á, thì thông thường là hay bị nhầm lẫn giữa cái âm cô nhắc lại là hay bị nhầm lẫn giữa âm e và âm e bẹt nhớ chưa chúng ta hay đọc e bẹt thành e ví dụ như là cái từ này talent đúng không tài năng talent nó là âm gì âm e bẹt đó talent tiếp theo chúng ta có từ này đó, từ này Một người đàn ông, đúng không? Thì chúng ta phải đọc là man Man, không đọc là men Đấy, thế còn nhiều người đàn ông thì lúc đấy mới đọc là men Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta phải Phải uh, bị mất rồi Sao tạo Được nhớ Nếu mà là một người đàn ông thì chúng ta sẽ đọc nó là e bệt Đấy là man thấy chưa man đọc bẹt cái miệng ra thế còn nếu mà nhiều người đàn ông á đúng không nhiều người đàn ông như thế này thì lúc đó chúng ta mới đọc nó là âm e nhớ chưa là men vậy nhìn này man và men man men ok như vậy là đây là âm e bẹt tiếp theo cái này thì âm e đương nhiên là âm e rồi là many bình thường chúng ta đều đọc chuẩn âm này hết thế tuy nhiên cái từ này chúng ta cũng sẽ đọc là mary đúng không thế nhưng mà nó không phải là như vậy đó từ này là từ marry marry tức là nó cũng là âm e bẹt không đọc là me được không đọc thành âm e được mà phải đọc thành âm e bẹt là gì marry marry ok marry có nghĩa là kết hôn ấy thế còn merry kiểu merry christmas thì đúng là merry thật còn đây là marry ok marry như vậy đáp án của chúng ta sẽ là 3C Nhớ cho C Nhưng mà rất nhiều bạn comment là 3A là sai Ok Thế cô đọc lại cô ba một cô đọc lại tất cả bốn phương án của cô ba nhé phương ở đây chúng ta làm talent đó talent là âm e bệt tiếp theo chúng ta có từ man hiểu chưa man một người đàn ông man thế còn cái này là gì many many thế còn cái này là gì marry ok tiếp theo câu thứ tư nào câu thứ tư cũng rất nhiều bạn hay đọc sai ví dụ rất nhiều người bạn đọc cái từ này đọc là lâu thì đọc là lao hoặc là gì đó tức là rất là hay đọc sai những cái từ như vậy à, bây giờ chúng ta sẽ comment cho cô biết xem nào chúng ta sẽ Ờ, đáp án của chúng ta với câu thứ tư sẽ là như thế nào? Các bạn nhớ share cái phần livestream này về nhé ờ, Để chúng ta lưu lại ở trong cái tường của chúng ta ấy Để phòng khi uh, sau này muốn xem lại Tóm lại là nên xem lại Ok, câu thứ tư này để xem các bạn chọn đáp án là gì. Lê Minh Giao là 4D này uh, ờ, 4D thì là rất tiếc là sai rồi uh, Ngọc Hân Trương là 4B Minh Huy là 4B như vậy câu này thì mỗi người một ý kiến luôn người thì là B người thì C người thì D đấy chúng ta thấy cái phần phát âm của chúng ta nó tệ đến mức nào chưa may mà đi thi nó chỉ cho có một câu kiểu cái phần này đúng không <laughs> chứ không có thì cũng chết hết <laughs> ok thế thì uh, phần ở A chúng ta là gì tao cái từ này rất quen thuộc rồi tao nó là âm gì ow tao đúng không thì đây là âm ảo tức là đây là cái nguyên âm đôi đó nguyên âm đôi âm ảo chúng ta viết là như vậy nhá chúng ta có nhìn thấy rõ cái ký hiệu của cô không đó tell thế còn cái này đọc là gì low đúng không low nó là âm gì âm o low Rồi tiếp theo cái này cũng đọc là gì? Now đúng không? Now Nó cũng là âm gì? Âm ảo thế còn cái này là cái khăn ý cái khăn như kiểu là khăn để lau người á Uh, thường có trong nhà tắm ấy đúng không chúng ta đi vào những khách sạn chúng ta thấy hay hay có những khăn trắng trắng ấy. thì đấy chính là gọi là towel towel đấy nó là towel nhớ chưa nó là những cái khăn thế thì towel chúng ta nghe thấy âm gì đấy âm ao đúng không towel đây nó cũng là âm ao như vậy đáp án của chúng ta sẽ là phương án gì phương án b đúng không Đấy, cô đọc lại nhé towel B đọc là gì? Low đọc là gì? Now Và cái này đọc là towel Ok Tiếp theo câu thứ 5 Câu thứ 5 Câu thứ 5 dễ hơn đúng không? Câu thứ 5 Rồi chúng ta comment cho cô xem câu 5 đáp án sẽ là gì đây Nguyễn Khắc Đạt 5C Ok Rồi Mỹ Dung Trần 5A có bạn thì comment là Nguyễn Thanh Tùng thì comment là 5B Như vậy chúng ta thấy là cái phần phát âm của chúng ta <laughs> Nó tệ đến mức độ nào chưa Mỗi cái những cái từ nó rất là đơn giản nhưng mỗi người một phương án đúng không từ rất đơn giản thôi mỗi người một phương án luôn các bạn comment tiếp đi nào Ok, câu thứ 5 này thì cô sẽ đọc nhá Là A chúng ta là wait wait Nhớ từ này không đọc là wait người Việt Nam mình cũng rất hay đọc là wait như kiểu là âm e ấy, nhưng mà nó không có âm e trong tiếng Anh đâu mà là chỉ có âm a wait wait ok nó là âm a Đấy, chúng ta đọc là wait weight ok nhưng mà wait wait wait không đọc như thế tiếp theo chúng ta có từ gì đoàn tàu nó là train đúng không train không là train train từ này cũng rất là cô trong quá trình cô dạy học từ bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi cô thấy các bạn rất hay đọc sai từ này đặc biệt là không đọc được cái chữ terror ở đầu á cái âm terror ở đầu á các bạn đọc là train train đúng không thì cái từ này đọc là train nhớ nhá train nó cũng là âm gì âm a đúng không âm a ở trong tiếng anh chúng ta ký hiệu như này các bạn quen thuộc các bạn nên quen thuộc với cả những cái ký hiệu phiên âm đi nhá đấy thì đây là âm a nhớ chưa train train a train đúng không tiếp theo chúng ta có từ này đọc là gì sad sad từ này cũng rất nhiều người hay đọc là set set ý, nhưng mà là sai không phải đọc là set mà là sad sad sad là âm e nhớ chưa sad thế còn cái này đọc là gì không phải đọc là paid mà là paid paid âm a nhớ chưa paid ok Đấy, như vậy là những cái từ rất là đơn giản nhưng mà chúng ta cũng đọc sai rất là nhiều Đấy, cô nhắc lại này, câu A chúng ta đọc là gì? Wait Không phải là wait, nhớ chưa? Wait Phương án B chúng ta đọc là gì? Train, train Phương án C đọc là said Và phương án D chúng ta đọc là paid Ok Đấy, Vậy đáp án của chúng ta sẽ là C đó, nhớ không phải là said nhớ nhá. Không phải là said mà là said, said. Ok. Tiếp theo, câu thứ 6. Câu thứ 6 là một cái trường hợp cũng rất là thú vị nó rất là thú vị và nó liên quan đến rất nhiều cái phần trọng âm nếu mà chúng ta chắc về phần trọng âm á, thì chúng ta cũng sẽ đọc ừ, cái từ này cũng cũng cũng sẽ đúng đúng hơn nào chúng ta comment cho cô xem um, câu thứ sáu đáp án sẽ là gì đây Các bạn comment là sóng c đúng rồi ờ, Cái Dương Chí Huy bảo là khó quá <laughs> Ờ, khó quá nhưng mà câu thứ sáu này cô thấy là các bạn phần lớn là các bạn đều uh, trả lời được đúng đáp án ví dụ như là bắp ngô nhỏ này uh, tâm kim này nguyễn anh sang các bạn chịu khó comment vào nhé mình cô sẽ đọc những cái phương án của chúng ta lên uh, rồi là uyên nguyễn này rồi là trần lê như huỳnh rồi là Lê Kim Ngân cô không biết là cô là người Bắc thì các bạn ở các tỉnh các bạn ở trong trong Nam hoặc là các bạn ở uh, Ờ, các tỉnh à, miền Trung hoặc là miền Nam thì các bạn có nghe rõ không? Bởi vì là cái cách phát âm ờ, của mỗi vùng miền tất nhiên là nó vẫn là theo cái chuẩn thôi nhưng mà uh, hy vọng là các bạn nghe được rõ nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ 6. 6 câu câu này thì rất nhiều bạn đã comment đúng rồi. Thì đáp án của chúng ta đúng là rơi vào cái cái cái um, phương án C này thì chúng ta sẽ đọc nó là gì? Là common nhớ chưa từ này rất người đọc là common không hiểu sao người Việt Nam rất hay đọc như vậy và rất nhiều người đọc như vậy luôn ấy là đọc là common không phải là come đâu mà là common common tức là nó là âm gì nó là âm o đó common âm âm, âm o kiểu o ngắn ấy common thì cho âm của nó nhấn vào âm đầu tiên đúng không thì chúng ta đọc common thế còn những cái phương án a b và d thì các bạn đố các bạn biết là cho âm nhấn vào đâu ờ, thì phương án a thì cho âm của chúng ta này nó nhấn vào âm tiết thứ hai đúng không nhấn vào âm thứ hai thì cái âm đầu tiên á, cái âm đầu tiên mà có không có chứa cái chữ o đấy nó không được nhấn đúng không nó không được nhấn trong âm thì cái chữ o đấy nó sẽ đọc thành âm ơ âm ngắn đấy, nó sẽ đọc thành âm ơ cái này thì tất cả các bạn lớp offline của cô gần đều biết hết bởi vì là trên lớp dạy phát âm rất là chắc đấy thì phương án A này chúng ta đọc là complete com âm ơ mà complete nhưng mà rất nhiều bạn hay là đọc complete đúng không complete nó là đọc y hệt như kiểu tiếng việt ý là sai nhớ chưa đọc là complete com com tức là ơ ấy complete đó tiếp theo cái này cũng thế nào command tức là ra lệnh đúng không command command không đó command là sai nhớ chưa command cho âm của nó cũng nhân rơi vào âm thứ hai ừ, cũng rơi vào âm thứ hai và cái âm đầu tiên này thì cũng là âm ơ đó command và cái này community đây là đuôi et đúng không cho nên cho âm nó sẽ rơi âm tiết trước đó đó và cái này không được nhấn trọng âm thì nó sẽ đọc là âm ơ được chưa như vậy chúng ta thấy là gì trường hợp a b và d chữ o đều không được nhấn trọng âm thì khi đó chúng ta sẽ đọc nó thành âm ơ âm ngắn được chưa cô đọc lại là complete complete không phải là complete nhớ chưa complete thế còn phương án b chúng ta đọc là command đấy thế còn phương án d là community community à, có nghĩa là cộng đồng thế còn cái này nhấn trọng âm thì chúng ta đọc comment comment được chưa không đọc là comment <laughs> ok rồi tiếp theo câu thứ bảy. câu thứ bảy chúng ta comment đáp án xem nào chúng ta sẽ chọn phương án gì đây các bạn chịu khó bình luận nha chịu khó bình luận nha và nhớ tag uh, các uh, các bạn của mình vào để cùng học tiếng Anh nhé câu 7 nào <laughs> câu 7 từ này cũng rất nhiều bạn đọc là hit <laughs> có rất nhiều bạn đọc là hit luôn Xin chào Lan Nguyễn, chịu khó học tiếng Anh nha. Nhớ share về tường của mình để xem lại nhé. <clears throat> ok, 7 chiến thắng, 7A. <laughs> ok. Rồi như vậy phần lớn các bạn đều chọn A đúng không? Chúc mừng các bạn, chúc mừng các em Nghiêm Quảng rồi rồi là Chi Nguyễn, rồi là Hương gì đó, Trịnh Trịnh này, rồi Lan Nguyễn, Nguyễn Thanh Tùng thì đều chọn là A hết. Đó, chúc mừng các em đã chọn phương án đúng. Thì cái từ này, cái đầu của chúng ta chúng ta đọc là gì? Là head, đúng không? Head. Nhưng mà cô thật sự là cô nghe thấy rất nhiều bạn đọc cái từ này là hit luôn. <laughs> hit. Đấy thì nhớ không phải là hit mà là head, nhớ ra head nó là âm e Đấy, thế còn những cái phương án khác thì chúng ta sẽ đọc nó là âm y dài y dài ờ, âm y dài là một cái âm mà phần lớn người Việt Nam mình hay đọc thành âm ngắn tức là chúng ta người Việt Nam mình là không có cái khái niệm là âm dài và âm ngắn Đấy, thì khi mà đọc như vậy thì khi mà chúng ta đọc âm dài đáng nhẽ nó phải là âm dài mà chúng ta lại đọc nó thành âm ngắn thì đương nhiên là khi mà đọc lên khi mà chúng ta nói thì Tây nó sẽ không hiểu được rồi nhá. Ví dụ chúng ta đọc cái phương án B này chúng ta sẽ phải đọc là heat. Heat, đó, tức là đọc căng miệng ra heat, chứ mà là hit hit nhớ chưa? À, ờ, hit là sai mà là heat. Đọc căng miệng là heat, ok? Nó là âm y dài. Thế còn phương án C của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải đọc căng ra, đọc seat, nhớ, seat. Đấy, không phải là sit sit đâu nhá, sit là sao mà là seat, seat, ok? Đọc căng miệng ra một tí, seat, nó là âm y dài. Y dài thì nó luôn luôn có cái dấu hai chấm trong phiên âm của nó cái còn phương ấn đi thì chúng ta sẽ đọc là gì? Là team, đúng không? Team Đó, team Cái từ này thì ok, phần lớn là chúng ta cũng đọc khá là chuẩn Team Đó, thế còn riêng cái phương án B và C thì hay đọc thành âm ngắn nhá Đọc lại này, âm dài thì đọc là gì? Heat Thế còn cái này là seat, nhớ chưa? Ok Đó, rồi thì bây giờ đáp án của chúng ta Đương nhiên là phương án A rồi đúng không? Rồi các bạn comment tiếp cho cô xem câu Số 8 đáp án của chúng ta sẽ là gì nhá à, Để cho cao lên Câu số 8 Không cho cao được bởi vì nó sẽ bị mất chữ Ok, câu số 8 nào Chúng ta có nhìn rõ không? Nhìn rõ đấy đúng không? Nào chúng ta comment cho cô câu thứ 8 Đáp án của chúng ta là gì? Bắp ngôi nhỏ 8A, Linh Khánh Kim 8A Ờ, Dương Chí Huy 8A 8A là đúng rồi đấy 8A là chuẩn luôn đấy đúng không Tâm Kim cũng là 8A rồi câu 8A là chuẩn rồi Thế thì ở đây chúng ta có phương án A chúng ta gọi là mean đúng không Mean Từ này vừa có thể là tính từ vừa có thể là động từ đấy Mean nó là âm y dài đúng không chúng ta thấy cái âm mà đọc nó cứ kiểu nó âm này nó đọc nó hơi kéo dài ra thì thì nó là âm y dài mean đó tiếp theo cái phương án B chúng ta đọc là weather weather là âm gì âm e đúng không weather we e weather nó là âm e tiếp theo cái câu C này của chúng ta chúng ta là gì breath breath à, với cái câu C này thì cô sẽ lưu ý với cả chúng ta về cách đọc khi nó là danh từ và khi nó là động từ nhá thì khi nó là danh từ hơi thở á thì ở đây á, nó sẽ là âm E nhớ chưa? Đọc là breath là hơi thở Thế còn khi mà chúng ta biến đổi nó thành động từ có nghĩa là khi mà chúng ta biến khi mà chúng ta thêm chữ E vào đằng sau thì lúc đấy nó là động từ đây là danh từ, đây là động từ đúng không? thì khi chúng ta biến đổi nó thành động từ thì lúc đấy cái nguyên âm nó cũng thay đổi luôn thì nó sẽ không phải là âm E nữa mà nó sẽ là âm Y dài đấy thì đây là breath còn đây là breathe ok đó breathe thở hít thở á, breathe. Ok. Đấy, cô đọc lại này, breath và breathe. Cái trên này là hơi thở, cái còn cái dưới là thở. Đấy, một cái là danh từ, một cái là động từ. Nhớ chưa? Như vậy danh từ là âm e và động từ thì sẽ là âm y dài. Ok. Đó thì cái này chúng ta sẽ đọc là breath. Thế còn cái này sẽ đọc là gì? Ready. Từ này là cô nghĩ là sẽ ít người đọc sai bởi vì là từ này quá là quen thuộc rồi. Đó, như vậy đáp án của chúng ta là A đúng không? <coughs> nào tiếp tục với câu thứ 9 nào Câu thứ 9 cô nghĩ là cũng sẽ có nhiều người phát âm sai đấy Câu thứ 9 này thì cái trường hợp của nó nó rất giống với cả trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 3 Đấy, cô, cô đã nói trước rồi nhá, nó rất giống trường hợp 1, 2, 3 Tức là chúng ta rất hay đọc nhầm cái âm E bẹt thành âm E Thì bây giờ chúng ta thử điều chỉnh lại xem nào Liệu um, có đem lại một cái kết quả đúng hơn không? Nào câu thứ 9, có những bạn comment là 9D uh, có những bạn nói là 9B Đấy, cô, cô bảo rồi câu này là câu khó mà vì chúng ta rất hay đọc sai chúng ta đọc sai rất nhiều <clears throat> chúng ta comment cho cô xem đáp án sẽ là gì chín a ok tóm lại là câu này là một câu mà uh, mỗi bạn đọc một kiểu đúng không có nghĩa là cái phần phát âm của chúng ta nó nó nó hay bị sai thế thì bây giờ cô sẽ phát âm cho chúng ta nhé để chúng ta xem các bạn nó sẽ là gì câu 9 a chúng ta đọc là any any tức là âm gì đấy âm e thấy chưa any e any thế còn 9b chúng ta đọc là gì không phải là traffic cô thề luôn là cái từ này cô cho các bạn lớp offline của cô đọc thì đến 90 chỉ mươi mấy phần trăm là đọc sai đó, gần như đọc sai hết luôn ấy là các bạn đọc là traffic tức là đọc thành âm e đúng không nhưng mà nó không phải là traffic đâu mà là traffic no, traffic nó là âm e bẹt nhớ chưa traffic traffic đó không phải là âm e nhưng là traffic tiếp theo chúng ta có từ này không phải là s không phải là kiểu add, add friendly đúng không <laughs> add friendly hoặc là thậm chí có những bạn là ép <laughs> cô nghe thấy như bạn là có là ép ép không phải là ép không phải là ép như chưa mà là add add tức là nó là âm e bè không phải là âm e như chứ không phải là add mà là add add nó là âm e bè đấy đọc là add nhớ chưa thế còn cái này cũng thế black nó là âm e bẹt nữa đấy, như vậy câu này đáp án của chúng ta nó là gì là 9 a đúng không 9 a Ok, rồi, tiếp theo chúng ta có câu thứ 10 Câu thứ 10 này là cũng là một cái trường hợp mà uh, biết đâu đi thi nó lại cho vào đúng không? Biết đâu đi thi lại cho vào Thì đây là phân biệt giữa âm đơn và âm đôi Một cái nguyên âm đơn và một nguyên âm đôi Thì chúng ta comment cho cô xem đáp án của nó sẽ là gì ừ, Là traffic, không phải là traffic, nhớ chưa? Nào câu 10 chúng ta comment cho cô xem đáp án là cái gì Ờ, Nguyễn Minh Khoa là 10B Rồi Nguyễn Xuân Tân là 10B Rồi Trần Hùng Minh 10B Ok, như vậy là câu 10 này có vẻ như là một câu dễ Và ít bạn đọc sai câu này đúng không? Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không biết là âm nào với âm nào đúng không nào? Đôi khi là chúng ta chỉ đọc lên thôi Không có khái niệm đấy là âm gì Thế thì câu 10 A chúng ta sẽ đọc là gì? Teacher teacher theo các bạn cái ea đấy là âm gì vậy nó là âm y dài nhá nghe này là teacher đấy teacher đúng không đấy là âm y dài đấy là âm y dài tiếp theo cái phương án b này chúng ta đọc là clear clear à, nhiều bạn sẽ nghĩ đấy là âm y đúng không sẽ nghĩ là âm y dài hoặc là y gì đó thì các bạn có bạn sẽ không biết là là cái b này đọc khác với cả những phương án còn lại đâu nhưng mà nó là âm gì clear thực ra nếu mà chuẩn lại là ear rất là âm ear clear clear nên chúng ta đọc như kiểu là ear ear ear ear ear tức là nó là âm nguyên âm đôi nhá đây là trường hợp của nguyên âm đôi ear đó đọc là ear clear nhớ chưa clear clear clear Đấy, không đọc clear mà là clear clear à, tức là chúng ta đọc rõ cái âm i sau đó là cái âm ở ở đằng sau clear Tiếp theo chúng ta có từ này là reason đúng không? Reason thì nó là âm y dài. Và cuối cùng chúng ta có từ này là neat đúng không? Ngăn nắp gọn gàng, nó là âm y dài. Đó, như vậy đáp án của câu này là phương án gì? A đúng không? Như vậy bốn phương án A, 7 8 9 10 đều là phương án A hết. Ok. Đấy thì cô hy vọng rằng qua cái phần phát âm này thì nhiều bạn sẽ ờ, gọi là có một cái khái niệm nào đó về thứ nhất là về các ký hiệu phiên âm đây là các ký hiệu phiên âm đúng không và thứ hai là các bạn sẽ biết quan trọng nhất là các bạn sẽ biết là à như vậy trước nay mình đọc sai cái từ này đấy hóa ra là nó không phải đọc như thế này mà nó phải đọc như thế kia cơ đúng không đặc biệt là âm gì e bẹt đúng không chúng ta hay đọc nhầm nó thành âm e đấy hoặc là chúng ta hay đọc âm âm dài thành âm ngắn ví dụ những cái trường hợp như thế này đúng không heat đấy, hoặc là seed hoặc là những cái trường hợp như kiểu reason rồi là gì need hoặc là teacher Đấy, chúng ta đọc dài thì chúng ta lại thường đọc ngắn mà teacher teacher đọc như thế là là không đúng đúng không Đấy, teacher này hoặc là uh, need này đọc như thế là, là không đúng phải là need nhá phải là teacher Đấy, đọc như vậy nó mới đúng ok như vậy là xong phần phát âm nhá xong phần phát âm bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang 10 câu về phần ngữ pháp ngữ pháp thì hôm nay chúng ta sẽ học về thì thì và cô sẽ cô đã chọn ra những cái câu mà uh, những cái loại uh, những cái sự kết hợp về thì mà có thể là trong đi thi người ta hay ra về ngữ pháp thì mỗi một hôm chúng ta sẽ học một cái ờ, một cái chủ điểm khác nhau hoặc là có những hôm thì sẽ là trộn lẫn Ờ, nguyên tắc để chúng ta làm những cái bài về thì này thì chúng ta sẽ phải thông thường đi thi ấy, thì người ta sẽ cho sẵn một, một vế đúng không người ta sẽ cho sẵn một mệnh đề và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ phải tìm cái động uh, tìm một cái thì thích hợp trong một cái mệnh đề còn lại Đấy, đi thi thì thường là như vậy nhưng chúng ta không phải chia động từ là phúc đức ba đời rồi đúng không bây giờ mà cho một cái câu mà bảo là thôi chia động từ đi lúc này chết rồi <laughs> bây giờ may mà người ta cho luôn bốn phương án nên bây giờ chọn chọn thì may ra có thể vẫn đúng được đúng không nào chứ bây giờ mà người ta cho bài chia động từ đi đấy, xong rồi tự chia đi lúc đấy chết lúc đấy chết luôn đấy Ok, nào bây giờ cái câu ờ, những cái câu về thì này á, thì cô nghĩ là nó là thế mạnh của rất nhiều bạn đúng không? Ngữ âm á, cô nói thật là phải cái phần ngữ âm này nhiều bạn rất giỏi về từ vựng, rất giỏi về ngữ pháp nhưng ngữ âm vẫn có thể đọc sai bình thường. Nhưng mà riêng về phần ngữ pháp này thì cô nghĩ là nó là thế mạnh của rất nhiều bạn. Đấy, nó là thế mạnh của rất nhiều bạn luôn. Rồi thì bây giờ chúng ta xem câu thứ 11 nào. Đáp án của chúng ta sẽ là gì? Khi mà chúng ta làm về thì nhá, thì chúng ta sẽ phải để ý đến những cái điều sau Bước 1 này phải luôn luôn quan sát Luôn luôn quan sát nhá Chúng ta phải quan sát đúng không? Quan sát như thế nào đúng không? Chúng ta quan sát, ai chẳng biết là phải quan sát đúng không? Nhưng mà chúng ta phải quan sát những cái gì? Bây giờ chúng ta phải nhớ là quan sát các động từ người ta đã cho Quan sát các động từ trong câu Nhớ chưa? Bước 1 là quan sát các động từ trong câu để xem người ta đã cho cái động từ nó chỉ ở thì gì, nó chỉ ở hiện tại, quá khứ hay tương lai, đúng không? Đấy, ví dụ như là trong cái câu này chúng ta quan sát đi, nó có cái gì đấy? Nó có cái động từ left, đúng không? Nó có động từ left và nó có một cái cái cái cái từ là từ ago nữa thì nó là cái từ mà uh, chỉ thời gian ở trong quá khứ. Đấy thì bước 2 đúng không quan sát động từ rồi thì chúng ta phải quan sát những cái dấu hiệu nhận biết tức là những cái từ chỉ thời gian đúng không bước hai là quan sát các từ chỉ thời gian các trạng từ hoặc là các cụm từ chỉ thời gian quan sát các trạng từ hoặc là các cụm từ chỉ thời gian cái này ở trên lớp của cô là cô gọi là quán triệt rất là chặt luôn là cần phải quan sát cái gì làm như thế nào quan sát các trạng từ hoặc là các cụm từ chỉ thời gian đó phải quan sát hết những cái này đi đúng không chạm từ cụm chỉ thời gian và và có thể là các liên từ nữa đúng không quan sát các liên từ nữa các liên từ người ta đã cho đó thì bây giờ chúng ta thấy là gì um, các động từ bước một chúng ta đã làm tốt rồi đúng không chúng ta có động từ left và chúng ta có ago như vậy chúng ta đã xong cái này nó là chia trong quá khứ đơn như vậy rõ ràng cái mệnh đề đằng sau này đúng không nó phải có liên quan đến thì quá khứ chúng ta nhớ một nguyên tắc cho cô là này, là quá khứ đi về quá khứ đấy là nguyên tắc về sự um, hòa hợp về thì nhớ chưa nếu như đã cho quá khứ rồi thì thường là mệnh đề bên kia hoặc là một cái câu còn lại nó thường nó cũng sẽ ở thì quá khứ thế thì cái câu này á Đấy. theo cái nguyên tắc chúng ta cứ tạm thời theo cái nguyên tắc của cô đi đúng không? quá khứ đi về quá khứ thì chúng ta sẽ loại đi được cái gì? Chúng ta loại đi được là phương án B Has been waiting nó là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Thì cái gì liên quan đến hiện tại là chúng ta phải loại nó đi Đấy, Hoặc là cái này đúng không? Will be waiting Thì tương lai tiếp diễn Tương lai thì không có liên quan đến quá khứ nữa rồi thế chúng ta loại luôn hai cái phương án này đi đúng không? Thì bây giờ chúng ta còn lại cái phương án là gì? A và phương án D đúng không? Một cái là quá khứ tiếp diễn Và hai là quá khứ hoàn thành tiếp diễn Thế thì chúng ta sẽ chọn phương án gì đây? Chúng ta căn cứ vào nghĩa của câu Bây giờ chúng ta lại phải căn cứ vào nghĩa của câu nhé Là Peter left uh, half an hour ago là Peter đã rời đi một một tiếng trước rồi à một gọi là một 30 phút trước rồi đúng không? Một nửa tiếng trước rồi. Thì tại sao anh ta lại rời đi bởi vì trước đó là anh ta đã đợi bạn quá lâu rồi. Đúng không nào? Thế thì ở đây á xét về cái nghĩa của cái câu này chúng ta thấy là gì? Ở đây là một cái mốc ở trong quá khứ này là hành động rời đi. À, hành động rời đi là hành động đã xảy ra trong quá khứ rồi được chưa? Thế thì trước đó Trước đó Đấy là Peter đã có một cái quãng thời gian rất là dài để đợi cái bạn này rồi Thì cái hành động là gì? Hành động xảy ra trước đó Đấy, Hành động xảy ra trước đó mà lại xảy ra trong một cái thời gian rất là dài Nhìn chúng ta lại có một for a long time For a long time nó cũng thể hiện một cái quãng thời gian dài đúng không? Nên đây là dữ liệu thứ ba để chúng ta đưa ra được cái kết luận là gì? Là chúng ta phải chọn thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn Quá khứ hoàn thành tiếp diễn là diễn tả một hành động đã xảy ra gì? Đã xảy ra một kéo dài, đã xảy ra và kéo dài cho đến một cái thời điểm trong quá khứ. Nhớ cho cô nhắc lại này, quá khứ hoàn thành tiếp, tiếp diễn là diễn tả một hành động đã xảy ra và kéo dài đến một thời điểm trong quá khứ. Kéo dài, đây này, for a long time, nhớ chưa? Tức là nó nhấn mạnh một cái tính tính kéo dài của hành động. Đấy, đến một cái thời điểm ở trong quá khứ. Đấy, như vậy chúng ta thấy là từ cái thời điểm này đổ về trước đúng không đổ về trước thì đó sẽ là thì quá khứ hoàn thành hoặc là quá khứ hoàn thành tiếp diễn các bạn nhớ chưa? chúng ta nhìn vào đây chúng ta có thể <laughs> hình dung ra được cái quãng thời gian rồi đúng không? Cái này nó phải xảy ra trước cái này là đương nhiên rồi. Như vậy đấy sẽ là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhá. Ok, chúng ta tiếp tục với ờ, câu thứ 12. Ở đây là cô giảng kỹ kỹ một chút nhá thì chúng ta uh, có thể uh, hiểu được kỹ hơn ok vì cái này thực ra thì xem cái này là rất nhiều trình độ khác nhau xem thế cho nên là uh, có những bạn thì uh, không được tốt cho lắm và có những bạn thì khá rồi thì các bạn khá rồi thì các bạn đợi một chút nhá bởi vì cái này là ôn mà ôn ôn thì phải ôn lại từ đầu mà đã ôn lại từ đầu rồi thì phải ôn kỹ đúng không tiếp theo chúng ta có câu 12 câu thứ 12 cô xóa cái này đi nhá thứ nhất là động từ trạng từ hoặc lên từ nhá chưa để uh, dành chỗ để viết đấy ba cái này và rất là quan trọng những động từ trạng từ cụm từ lên từ đúng không cô thì luôn luôn bảo các bạn ở trên lớp của cô các bạn lớp offline ở hà nội ấy là các bạn phải khoanh vào tất cả những cái dấu hiệu nhận biết mà cô đã nói ở đây thì có hết đúng không có gì đây có động từ khoanh rồi này có từ chỉ thời gian đây rồi là khoảng thời gian đây đúng không khoanh hết tiếp câu 12 chúng ta quan sát đi có những cái gì nó có từ while đúng không liên từ Liên từ này là một cái liên từ rất là quan trọng để chúng ta nhận biết được nó là cái gì đúng không? While có nghĩa là trong khi thì nó thường diễn tả một cái hành động nó đang diễn ra vào một cái thời điểm nào đó. Tiếp theo, vế đằng sau. Đấy, vế này người ta cho sẵn là gì? Was doing. Was doing là thì quá khứ tiếp diễn. Được chưa? Như vậy là gì? Trong khi cái bạn John này, bạn ấy đang làm uh, việc nhà, đúng không? The housework. Thì điện thoại làm sao? bỗng nhiên đúng không nó kêu lên đó thế thì ở đây chúng ta hình dung ra được là gì là bạn này bạn đi đang trong quá trình làm cái gì đó đúng không thì tự nhiên có một hành động cắt ngang được chưa hành động cắt ngang thế hành động cắt ngang này chúng ta sẽ phải chia nó ở thì quá khứ đơn thế còn hành động đang diễn ra thì chúng ta đương nhiên là chúng ta chia nó ở thì quá khứ tiếp diễn Đấy, như vậy cái này là was doing thế còn cái này là rang the phone rang đúng không while uh, John it was doing the housework là khi mà bạn này bạn đang làm việc nhà thì điện thoại rung lên như vậy chúng ta thấy là cái có một hành động nó đang diễn ra ở một thời điểm trong quá khứ thì có một hành động cắt ngang thì hành động cắt ngang này nó sẽ chỉ ở thì quá khứ đơn cái này thì cô thấy là gần như bạn nào cũng biết cái kiến thức này gần như bạn nào cũng biết luôn và nó cũng là một trong những cái xu thế ra đề trong những năm gần đây Đấy, đặc biệt là năm vừa rồi đúng không? Năm 2019 của chúng ta là đề thi nó có cái có cái câu như này luôn đúng không? nó có sử dụng nó có nó có một cái câu hỏi liên quan đến quá khứ tiếp diễn rồi là hành động cắt ngang Đấy, y hệt như thế luôn nhá rồi Như vậy câu 12 xong, chúng ta tiếp tục với câu thứ 13. Ok, cao quá. Rồi câu thứ 13 của chúng ta nào Chúng ta lại ờ, nhìn đi xem nó có những cái dấu hiệu nhận biết gì rồi nhá Chúng ta có after đúng không nào Đó nhìn nhìn các liên từ đi đúng không Liên từ này, động từ này, các từ chỉ thời gian này là phải luôn luôn nhìn và quan sát thật là kỹ ở trong câu chứ không phải là cứ nhìn một câu xong rồi cố gắng dịch nó ra để xem nó có nghĩa là gì trong khi đấy cái đầu tiên chúng ta phải quan sát mà chúng ta phải biết là chúng ta quan sát những cái gì động từ nó cho sẵn là động từ chi ở thì nào đấy sau đó thì là các liên từ chỉ thời gian rồi sau đó là các trạng từ chỉ thời gian hoặc các cụm từ chỉ thời gian nhớ chưa cái này là cô dạy cho kỹ năng làm bài đấy không chỉ dạy kiến thức cho chúng ta đâu mà còn dạy kỹ năng làm bài chú nhớ comment thật nhiều vào nha Hôm sau sẽ có phần quà Hôm nay thì cô ờ, vội quá cô chỉ chuẩn bị được quà Nhưng mà hôm sau là sẽ có quà đảm bảo luôn Ok, nào câu thứ 13 Như vậy là bước thứ nhất Quan sát, quan sát, quan sát After là một cái uh, ờ, linh từ chỉ thời gian After là sau, đúng không? Tiếp theo chúng ta quan sát xem nó cho động từ gì trong câu rồi Nó cho động từ gì? Looked đúng không? Looked là động từ mà có ed thì đấy là động từ mà chia ở quá khứ đơn đúng không? I looked for my bag đúng không? Nhớ không phải là bag nhớ chưa? Bag tôi tìm kiếm cái túi của tôi thế thì ở đây chúng ta lại thấy after mà lại có quá khứ đơn thế thì ngay lập tức chúng ta phải nghĩ ra là à như vậy là hành động quá khứ sau đó là hành động xảy ra trước xảy ra sau gì đó thì nó phải là quá khứ hoàn thành được chưa bởi vì quá khứ hoàn thành quá khứ hoàn thành nó có một cái đặc điểm rất nổi bật là nó diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ Đấy, quá khứ hoàn thành nhá. nó diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác ở trong quá khứ thì ở đây chúng ta có cái dòng thời gian đây và chúng ta có hai hành động đây đúng không thứ nhất là hành động gì sau khi mà tôi đã ăn trưa đúng không thì hành động ăn trưa là xảy ra trước rồi sau đó thì mới đi tìm kiếm cái túi đúng không nào thì cái hành động tìm kiếm là nó xảy ra sau Đấy, thì hành động xảy ra trước chính là hành động ăn chua Thì cái hành động xảy ra trước này chúng ta sẽ phải chia nó ở thì quá khứ hoàn thành được chưa? Bạn nào mà cảm thấy khó tưởng tượng ấy, thì chúng ta cứ vẽ cái sơ đồ ra như cô này này Ngay lập tức chúng ta sẽ thấy nó rất là dễ hiểu, dễ nhìn đúng không? Cô vẽ ra là chúng ta nhìn thấy được luôn, chúng ta tưởng tượng được luôn cái dòng thời gian đúng không nào? Có hai cái hành động đúng không? Đây là hành động look là hành động tìm kiếm Đấy, hay là hành động looked for là hành động tìm kiếm Và cái hành động mà sau khi mà ăn trưa xong đúng không thì hành động sau khi ăn trưa xong thì đương nhiên cái hành động ăn trưa phải xảy ra trước rồi sau đó thì mới tìm kiếm thì hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ thì chúng ta sẽ chia nó ở thì gì quá khứ hoàn thành như vậy chúng ta sẽ phải chọn phương án là gì đây là b đúng không đó hoặc, hoặc là theo cái nguyên tắc là gì ở bên này là thì quá khứ thì quá khứ phải đi với quá khứ đúng chưa đấy là đấy là gọi là nguyên tắc về sự hòa hợp về thì đó thì chúng ta loại những cái phương án này đi thì còn lại hai cái thì quá khứ thôi thì một là quá khứ đơn hai là quá khứ hoàn thành thì đây người ta nhấn mạnh cái hành động là sau trước đúng không trước và sau thì chúng ta sẽ chọn cho cô quá khứ hoàn thành nhá đấy rất là nhanh đúng không hôm sau live là thứ sáu nhá thứ sáu tuần sau thì sẽ có uh, game và sẽ có tặng sách mỗi một buổi thì sẽ có một ờ, một một quà tặng lịch live là thứ sáu hàng tuần nha lúc tám rưỡi nhớ chưa các bạn nhớ uh, đón xem nhé năm nay phải nói là năm đầu tiên cũng quyết tâm phải live thứ sáu hàng tuần luôn đấy <laughs> mọi năm như năm ờ, hai 2 k hai 2K1 à, là cũng chưa được như vậy đâu ha Ok, như vậy xong nhá Chúng ta thấy không? Nhìn rất là dễ hiểu đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 14 Câu 14 là There was a knock on the door While we cái gì đó The game show on TV Bước 1 Quan sát có những cái gì cả em Có while Trong khi đúng không? Đó trong khi nó là dấu hiệu nhận biết của thì gì cái này khi mà chúng ta học lý thuyết á, là chúng ta sẽ phải uh, nhớ đến rồi đúng không bạn nào học lý thuyết chắc thì các bạn sẽ uh, các bạn sẽ biết là um, while là cái gì đúng không là vâng. trong khi thì rõ ràng nó hay diễn tả những cái điều tiếp diễn thế còn bên này nó là quá khứ đơn nó là was đấy như vậy quá khứ đi với quá khứ đúng không thế thì trong khi chúng tôi đang xem cái chương trình truyền hình một cái cái game show ở trên tivi thì có một cái tiếng gõ cửa như vậy rõ ràng ở đây chúng ta thấy là lại liên quan đến trường hợp là gì đang làm gì thì tự nhiên có hành động cắt ngang đúng không thì hành động đang làm ở đây cụ thể là đang xem cái chương trình truyền hình đấy chúng ta sẽ chia nó ở thí quá khứ tiếp diễn như vậy câu này chúng ta sẽ chọn cho cô phương án gì a đó xong nhớ chưa tiếp theo câu thứ 15 nào I'm reading this novel. Tôi đang đọc cái quyển sách này, đang đọc ở, ở hiện tại tiếp diễn đấy đúng không? Uh, tiếp theo, by the time you come back home from work, I get or eat. Thì với cái câu này, á, dấu hiệu biết có không? Có. Chúng ta có gì? Có by the time. Và by the time thì nó mới chỉ là một cái liên từ thôi nhá. Nó mới chỉ là một cái liên từ thôi. Ngoài ra chúng ta còn phải để ý đến cái động từ nó cho ở trong câu. Đấy thì một cái công thức tổng quát trong cái trường hợp này là gì? Cái này mà nhìn chỉ cần biết được cái công thức này thôi thì đi thi là nhắm mắt là chọn được đáp án luôn. By the time cộng chủ ngữ cộng với cả verb chia ở hiện tại đơn nhớ công thức tổng quát này by the time cộng chủ ngữ cộng verb chia ở hiện tại đơn thì vế đây là đây là mệnh đề phụ còn mệnh đề chính của chúng ta ấy là chủ ngữ này sẽ cộng với cả verb chia ở tương lai hoàn thành will cộng have cộng với cả phân từ hai đấy công thức tổng quát nhé Chúng ta nhìn thấy công thức tổng quát nhé, nhìn thấy by the time, sau đó phải xem xem động từ chia ở quá khứ đơn hay là hiện tại đơn. Thì nếu mà là chia ở hiện tại đơn thì cái vế đằng sau này, tức là mệnh đề chính thì nó sẽ chia thì tương lai hoàn thành, nhớ chưa? Thì câu này nhìn vào cái công thức như thế này chúng ta chọn ngay được đáp án sẽ là phương án gì? Phương án C, được chưa nào? Thì tương lai hoàn thành. Tức là cho đến khi bạn quay trở lại, cho đến khi bạn đi làm về thì mình sẽ đã đọc xong nó rồi đúng không ở đây ý nói là bạn ấy đang đọc cái quyển tiểu thuyết thì bảo là cho đến khi bạn đi làm về thì mình sẽ đã đọc xong rồi đúng không thì cái thì tương lai hoàn thành nó nhớ để ý là cô dịch là sẽ đã đúng không thì có nghĩa là hành động này nó sẽ hoàn tất trước một cái thời điểm trong tương lai nhớ chưa nào cô nhắc lại này sẽ đã có nghĩa là gì nó sẽ hoàn tất trước một thời điểm trong tương lai nhớ chưa đó dễ không rất là dễ nhá đi thi cứ kiểu đi thi nó hay cho kiểu như này thôi cho nên là cô thấy là nếu mà xét về đi thi uh, xét về um, ngữ pháp đi thi tốt nghiệp á trong đề thi tốt nghiệp á thì nó không khó đâu nó cho những cái đơn giản khó là phần từ vựng đúng không Ok, xong. Như vậy câu 15. Uh, ờ, chúc mừng các bạn. Cô thấy gần như là uh, các bạn đã comment đúng rồi. <clears throat> Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang câu thứ 16 cho đến 20 16 cho đến 20 Ok Cứ theo nguyên tắc nhá Phải theo nguyên tắc quan sát trước Xem trong câu nó có những cái gì Sau đó thì chúng ta sẽ chọn đáp án Cô thấy hôm nay chúng ta comment cũng khá là nhiều đấy hay 2,5 nghìn comment rồi đấy Nó bị lệch lệch ấy rồi em ạ À đây quay về rồi đúng không? Nói chung đi thi khổ nhất là từ vựng và đọc hiểu Và có thể là phần phát âm nữa Nếu như bạn nào yếu phát âm Thế còn ngữ pháp thì theo cô thì nó không phải là một cái gì nó quá khó Thậm chí ngữ pháp đi thi chúng ta có thể học tủ Nhưng mà từ vựng thì có học tủ được không? Như ngữ pháp vừa rồi á Năm vừa rồi đi thi là cô dự đoán ngữ pháp là gần như là, là trúng luôn đấy tức là nó rất là sát với cả đề minh họa luôn thì đi thi chúng ta có ôn mấy cái dạng đấy là ok đấy ngữ pháp thì nó là như thế đấy nếu còn từ vựng nó mới là khó đúng không học tiếng anh thì phần lớn là chúng ta sẽ phải dành thời gian học từ vựng chính vì vậy cho nên trong cái facebook của cô thì cô hay có một câu <laughs> nói là ngày nào mà mở mắt ra mà học tiếng Anh ý, mà không học được cái từ mới nào á thì coi như cái ngày đấy là ngày fail, fail thực sự luôn đấy mình cảm thấy mình fail mình chả làm được cái gì hết cả. Thế cho nên là từ vựng phải học hàng ngày nhá. Học tiếng Anh nó là như vậy chúng ta phải xác định học tiếng Anh thì phải học từ vựng Ok, xong Bây giờ uh, chúng ta tiếp tục với câu thứ 16 đến câu 20 nhá Bây giờ đã là mấy giờ rồi? 9 rưỡi Cố gắng lên 8 rưỡi, 9 rưỡi, gần một tiếng rồi đấy Cứ bảo là có 30 câu thôi nhưng mà chắc chắn là sẽ mất hơn một tiếng Nào chúng ta tiếp tục với câu 16 Câu 16 thì nó nằm ở trong cái thì gì đúng không? Đấy. Câu chúng ta comment xem câu 16 đáp án sẽ là gì đây Có những bạn là C, có những bạn là D Ngô Hoài Thư là C Có những bạn là D ừ. Cô chưa thấy bạn nào comment đúng đáp án cả <laughs> Chưa thấy bạn nào comment đúng cả Bạn nào ờ, giỏi ngữ pháp ở đây comment thử xem nào Việt Anh sports không đúng nu chạy ra đường 16C Vâng xin mời bạn Đăng Tuấn chạy ra đường Các bạn nhớ là lấy cái file PDF của cái đề này nhé, của cái livestream số 1 này ở trong Facebook cá nhân của cô nhé. Về Facebook cá nhân của cô để tải, xong rồi đó về làm lại làm lại ok chỗ nhanh nhá 16 ờ, thì nói chung câu này thì cô thấy có các bạn comment thì thấy có vẻ sai nhiều đấy sai nhiều đấy bởi vì nó là cái ờ, cái kiến thức mà thực ra cái câu này nó hình như nó nằm trong một cái đề thi thật nào đó đấy thì you recognize Jenny when you see her chấm she cái gì đó a red hat um, câu này thì nó có những cái dữ liệu gì rồi đúng không nó có mệnh đề when nó có when này lên từ when này rồi nó có các động từ như là động từ see này chia ở hiện tại đơn này rồi nó có will này đúng không nó có you will recognize uh, tức là ý nói là will tức là thì tương lai đúng không thì tương lai đơn đấy là những cái dữ liệu mà nó đã cho những cái dữ liệu mà câu này nó đã cho thế thì ở đây á chúng ta đọc cái vế trước phải từ vế trước sau đó chúng ta mới suy ra được cái vế đằng sau thì từ vế đằng trước này chúng ta nhìn cái dữ liệu như vậy thì chúng ta nếu như bạn nào mà chắc rất chắc về ngữ pháp thì chúng ta sẽ thấy được là đây là mệnh đề when tức là mệnh đề chỉ thời gian mệnh đề chỉ thời gian mà một vế người ta cho thì tương lai đúng không một vế cho hiện tại đôn thì rõ ràng là ám chỉ một hành động sẽ xảy ra trong tương lai là khi nào mà bạn nhìn thấy cô ấy thì bạn sẽ nhận ra cô ấy thì rõ ràng thì bây giờ bạn đã nhìn thấy chưa ở thời điểm hiện tại là bạn chưa nhìn thấy đúng không thì trong tương lai khi mà bạn nhìn thấy thì bạn sẽ nhận ra cô ấy thì bởi vì tại sao bạn nhận ra cô ấy bởi vì khi đó khi mà bạn nhìn thấy cô ấy thì lúc đấy là cô ấy sẽ đang đội một cái mũ màu đỏ như vậy cái hành động mà đội cái mũ màu đỏ này nó nó phải xảy ra ở trong tương lai ở trong một cái thời điểm nào đó trong tương lai nhớ chưa và nó nó diễn tả một cái cái trạng thái đang diễn ra ở trong tương lai chúng ta hiểu chưa Đấy, cô đã phân tích cái dòng thời gian và phân tích cái sự việc thì hy vọng là chúng ta sẽ hiểu được nó nhá Đấy thì rõ ràng là trong tương lai khi mà bạn nhìn thấy cô ấy thì cái vào thời điểm mà bạn nhìn thấy cô ấy, ấy thì bạn sẽ nhận ra cô ấy luôn đúng không? Thì tại sao bạn nhận ra cô ấy? Tại sao bạn sẽ nhận ra cô ấy? Bởi vì lúc đó trong tương lai thì cô ấy sẽ đang đội một cái mũ bảo hiểm à sorry <laughs> nhầm một cái mũ đỏ đúng không nào? Đấy thì ở đây cái một cái hành động ở trong tương lai thì đúng không mấy cái hành động đây là now này đúng không thì chờ ở đây sẽ là tương lai thì vào mấy cái thời điểm ở trong tương lai đúng không khi mà bạn nhìn thấy cô ấy khi bạn nhìn thấy cô ấy thì lúc đấy cô ấy sẽ đang đó, nhìn thấy đây nhìn thấy thì lúc đấy cô ấy sẽ đang đội một cái mũ bảo hiểm à sorry cứ mũ bảo hiểm nhỉ <laughs> một cái mũ đỏ đúng không đấy thì cái hành động sẽ đang ấy đây này see ở trên này thì lúc đấy là sẽ đang rất là tiếp diễn đúng không thì chúng ta sẽ chia cái thì tương lai tiếp diễn nhé will be wearing nhớ là cái cái cái từ wearing ở đây thì nó diễn tả một cái trạng thái thôi trạng thái là sẽ đang đội một cái mũ bảo hiểm ở trong tương lai được chưa sẽ đang đây sẽ đang tự nhiên bạn nhìn thấy thì cái này nó như kiểu là nó diễn tả một hành động sẽ đang xảy ra hành động cắt ngang đấy nó giống như cái thì quá khứ tiếp diễn ấy ok đấy, hy vọng là chúng ta có thể <laughs> hiểu được cách diễn giải của cô như vậy câu này đáp án của chúng ta là B Will be wearing Tiếp theo câu thứ 17 Câu này thì nhìn vào câu trên Câu này nó rất là giống câu trên Đấy. Ở đây là như là nhìn này When thì nó cũng giống như là as soon as Nó cũng là những cái liên từ chỉ thời gian Bên này nó là will take Will cộng verb thì đố các bạn biết Về bên này nó nó sẽ là thì gì Rất là dễ đúng không? Rất là dễ luôn Comment đi, comment đáp án đi Xem nó là gì <laughs> Đúng rồi, không hiểu tại sao cô nói mũ bảo hiểm <laughs> Nào comment đi nào nhớ Cô đã nói rõ rồi nhớ Đây as soon as thì nó cũng giống như when ý Nó đều là những cái liên từ chỉ thời gian Nhớ chưa? Thì đây là mệnh đề thời gian Thì trong mệnh đề thời gian đúng không thì chúng ta chia thì gì bên này nó là thì tương lai là will cộng verb đây will cộng take will cộng recognize thì bên này cái mệnh đề thời gian nó sẽ chia thì gì nhìn như thế là chúng ta phải biết nó là chia thì gì đúng không hiện tại nhưng phải hiện tại gì mới được á đúng không trong trường hợp này là hiện tại gì đây 17 vẫn thấy có những bạn chọn B và những bạn chọn D ai mà chọn D là sai nhá nó phải là hiện tại don nhớ chưa hiện tại don đây này he phải là finishes dinner được chưa như vậy ở đây chúng ta chú ý này mệnh đề thời gian ám chỉ một hành động trong tương lai nhưng mà cái mệnh đề thời gian đó lại không được phép chia thì tương lai mà chỉ được phép chia thì hiện tại đơn thôi hoặc là hiện tại hoàn thành hoặc là hiện tại tiếp diễn thì ở đây nó chỉ có một cái thì gọi là thì hiện tại đơn thôi nhưng mà chọn hiện tại đơn đúng không Đấy chứ có nghĩa là ngay khi đúng không as soon as có nghĩa là ngay khi ngay khi anh ấy ăn xong bữa tối thì anh ấy sẽ gì đây dắt chó để đi gì đi dạo đúng không nghe có vẻ rất là thanh cảnh Đấy, tóm lại nhá đây là mệnh đề thời gian nhớ chưa mệnh đề thời gian làm thế nào để biết đó là mệnh đề thời gian bởi vì nó bắt đầu bằng những liên từ chỉ thời gian liên từ when liên từ as soon as đấy là các liên từ chỉ thời gian thì mệnh đề thời gian khi mà ám chỉ tương lai ấy, đúng không ám chỉ một hành động sẽ xảy ra trong tương lai thì chỉ được phép chia thì hiện tại không được phép chia thì tương lai, nhớ chưa? Không bao giờ được phép chia thì tương lai. Không bao giờ. Chỉ được phép chia thì hiện tại thôi. Nhớ nhớ cái này nhá. Đấy, thì ở đây he đúng không? He ở đây nó là chủ ngữ số ít thì chúng ta sẽ phải thêm gì? es vào đằng sau là he finishes dinner. Ok. Tiếp theo câu thứ 18 đi nào. <clears throat> Bước thứ nhất. Xác định quan sát câu quan sát câu chúng ta sẽ nhìn thấy có gì à, cô nhìn thấy có tomorrow ừ, tomorrow là tương lai tiếp theo nhìn thấy có gì nữa có nhìn thấy after after là một liên từ và nó cũng là một liên từ chỉ thời gian như vậy đây vẫn là một mệnh đề thời gian after the test papers cái gì đó to the students in class tomorrow được chưa đấy mệnh đề thời gian bởi vì nó nó bắt đầu bằng liên từ after và lên từ after cũng là một lên từ chỉ thời gian đúng không thế thì mệnh đề thời gian ám chỉ một hành động trong tương lai tomorrow đây là tương lai rồi ừ. nhưng chúng ta không được phép sử dụng thì tương lai mà chúng ta chỉ được phép sử dụng thì hiện tại thôi đúng không thì hiện tại đấy thì chúng ta loại tất cả những phương án chỉ tương lai đi loại phương án a loại b Cuối cùng chỉ còn lại phương án gì thôi? C và D đúng không? Thì phương án C chúng ta nhìn thấy có are returning và are returned. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn câu chủ động hay là câu bị động các em nhỉ? Chúng ta chọn câu chủ động hay câu bị động này? Đúng không? Là sau khi những cái bài kiểm tra đấy, được trả lại cho học sinh vào ngày mai thì theo cái hàm ý của câu này đúng không? Mấy cái test papers ở đây ấy, thì chúng thấy là phải được trả lại tức là nó phải là câu bị động đúng không phải là are returned Đấy, như vậy đáp án của chúng ta phải là phương án D, are returned. Thế còn vế đằng sau này chúng ta sẽ chia thì tương lai đúng không? The students will be given. Đó, will be given tức là những cái học sinh này thì sẽ được giao tiếp cái bài tập tiếp theo. Ok. Đấy thì nhớ nhá, trong mệnh đề chỉ thời gian được chưa? Mà ám chỉ tương lai, một hành động trong tương lai thì chúng ta chỉ được phép sử dụng thì gì thôi. Thì hiện tại, nhớ chưa? Hiện tại ở đây là có thể hiện tại đơn hiện tại hoàn thành hoặc có thể sẽ là hiện tại tiếp diễn. Ok? Nhưng mà không bao giờ được phép sử dụng thì tương lai. Đó. Kể cả là thì tương lai đơn lẫn tương lai hoàn thành hay là tương lai gì đấy không bao giờ được phép sử dụng. Nhớ? Ok chưa? Nhớ cái, nhớ cái điều này. Rồi tiếp theo câu thứ 19 nào. 19 Sau đó thì vần từ vựng thì chúng ta sẽ học nhanh hơn Bởi vì là giảng về ngữ pháp thì nó mới lâu ờ, Có cái điều này để cô nói các em đừng có buồn Tức là người Việt Nam mình hay là những cái các bạn học sinh ấy, Thì đừng các bạn không có khái niệm gì về thì đâu Không hề có khái niệm gì về thì luôn á Học rất nhiều, học rất nhiều về thì luôn cũng không biết chia thế nào cả vẫn không hình dung ra được cái dòng thời gian của nó như thế nào hết hành động nào trong hiện tại tương lai quá khứ hay gì các bạn không hề có những cái khái niệm như vậy thế cho nên là ờ, nói chung là thì là một vấn đề khó đấy thì là khó chứ không phải là dễ <laughs> Lê Đình Khá này, nhiều cô mà em đỗ tốt nghiệp rồi ạ à. Yêu cô nhiều lắm Cảm ơn em nha Ok, nào 19-20 nhanh nhá Cố gắng mình 10 giờ là xong nhá 10 giờ là xong Câu thứ 19 là I'm sure The moment uh, I'm, I'm sure he cái gì đó You, the moment he cái gì đó Any news about the case Trong cái câu này nó có từ sure Sure Tôi chắc chắn rằng cái điều gì đấy sẽ xảy ra trong tương lai đúng không? Thì khi mà có từ sure thì nó cũng là một cái dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn được chưa ví dụ như là chúng ta có những từ think đưa ra quan điểm này hoặc là khi mà chúng ta chắc chắn về một điều gì đó này hoặc là khi mà chúng ta nghi ngờ điều gì đó này hoặc khi chúng ta hứa hẹn một điều gì đó này rất nhiều những cái dấu hiệu biết thì trong đó có từ sure khi chúng ta khi mà chúng ta nhìn thấy người ta dùng cái từ sure thì đấy là dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đúng không như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án D I'm sure he will call you the moment the moment ở đây thực ra nó là một cái từ chỉ thời gian nó là cụm từ chỉ thời gian ấy. nó không hẳn là liên từ chỉ thời gian nó chỉ là cụm từ thôi nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu đây là một cái mệnh đề chỉ thời gian đây là một cái mệnh đề chỉ thời gian thì đã là một cái mệnh đề chỉ thời gian rồi á đúng không tôi chắc chắn là anh ấy sẽ gọi cho bạn vào cái thời thời khắc hoặc là vào cái thời điểm mà anh ấy nghe được bất kỳ tin tức gì về cái vụ vụ kiện đó thì rõ ràng là bây giờ anh ta chưa nghe được nhưng mà trong tương lai anh ta sẽ nghe được đúng không mà khi nào anh ta nghe được thì anh ta sẽ gọi điện cho bạn đấy thì ở đây nói về cái hành động là có khả năng xảy ra trong tương lai đúng không đây vẫn là một mệnh đề chỉ thời gian ám chỉ một hành động xảy ra trong tương lai nhưng mà chúng ta chỉ được phép sử dụng thì gì thôi hiện tại đơn đúng không thì vế đằng sau này người ta chia gets là đúng rồi ok rồi tiếp theo câu thứ 20 câu rất dễ luôn câu 20 rất dễ luôn câu 20 nào It's an hour since he cái gì đó So he must be at the office now It's an hour Đã được một tiếng rồi kể từ khi anh ta rời đi Cho nên bây giờ át hẳn là anh ta phải ở trong văn phòng rồi Ở đây chúng ta có từ must be đúng không Must be đây là phỏng đoán ở hiện tại Có nghĩa là át hẳn là anh ta đang phải ở trong văn phòng rồi đấy Đấy thì chia cái vế đầu tiên đi nào Vế đầu tiên á, thì chúng ta chỉ cần nhớ được cái cấu trúc là x này Cộng với cả một khoảng thời gian này Sau đó là cộng với since này, kể từ khi này thì since là kể từ khi thì thường là kể một mốc ở trong quá khứ thì since này nó sẽ cộng với cả một cái uh, chủ ngữ này sau đó là động từ thì động từ này nó sẽ chia ở quá khứ đơn. Đó, kể từ một mốc ở trong quá khứ, được chưa? Đấy, thì ý nói là kể từ một mốc ở trong quá khứ thế cho nên là chúng ta đương nhiên là chúng ta sẽ phải sử dụng quá khứ đơn rồi Đấy, cho nên là câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì đây It's an hour since he left left hiểu chưa quá khứ đơn Đấy, cứ theo công thức này thôi it's cộng khoảng thời gian cộng since ngoài ra thì chúng ta có thể dùng it's uh, it has been nữa Đấy, ờ, hoặc là it has, it has been cộng với khoảng thời gian cộng với cả since cộng với mệnh đề chỉ quá khứ đơn Đấy, cái này thì chúng ta chỉ cần nhớ được công thức này thôi là chúng ta đã có thể làm được ok rồi đúng không xong nhá bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với 10 câu về ờ, từ vựng từ vựng thì nhanh thôi bởi vì là cô cho những cái câu từ vựng khá là dễ mà giảng từ vựng thì nó nhanh hơn ngữ pháp ngữ pháp thì nó liên quan đến ờ, dòng thời gian rồi liên quan đến tư duy về dòng thời gian Ok, nào chúng ta comment thật nhanh cho cô xem câu thứ nhất, ờ, câu 21 của ờ, phần vocab thì chúng ta chọn phương án gì? nhớ share về tường của mình và nhớ like và cái livestream này nha các em nha Cô dạy vào thứ sáu hàng tuần nhá Chỉ trừ cái tuần của mùng 2 tháng 9 thì ờ, khả năng là sẽ ờ, ờ, không dạy được bởi vì là cô đi du lịch Ok, nào câu 21 nào Có những bạn chọn phương án C còn những bạn chọn B, ok. How was your exam? Bạn thi thế nào? Ổn không? A couple of questions were tricky, but on the cái gì đó um, was pretty easy. It đúng không? Tức là it. On the cái này chắc là bị thiếu chủ ngữ gì đấy. But on the it à. người ta đang hỏi về cái exam ấy thì đằng sau là it was very easy <clears throat> tức là nó rất là dễ Ok Ở đây chúng ta sẽ chọn ờ, <coughs> phương án C đúng rồi Có thể như bạn chọn phương án C rất là đúng Thì ở đây chúng ta có một cái ờ, cụm từ đúng không? On the whole Thì on the whole có nghĩa là nói chung là đúng không? On the whole thì nó bằng với cả in general đó nói chung là tức là gì một vài câu hỏi thì khá là khó cái từ tricky ở đây ý nói là nó khá là khoai đấy nhưng mà nói chung thì khá là dễ đúng không pretty easy có nghĩa là khá là dễ đấy thì on the whole nói chung là bằng với cả in general nhá tiếp theo câu số 21 nè à, 22 nè In order to cái gì đó their goals in college, students need to invest the maximum amount of time, money and energy in their studies để có thể đạt được cái mục tiêu của họ trong trường đại học thì sinh viên cần phải đầu tư những cái thời gian rất là tối đa thời gian ờ, tới đa, tối đa thời gian rồi là tiền bạc cũng như là công sức vào cái việc học của mình thế thì ở đây chúng ta thấy là đằng sau chỗ trống nó có cái danh từ là goals đúng không có nghĩa là mục tiêu thì cái động từ gì nó sẽ kết hợp với cả cái danh từ này thực ra cái câu này cũng là một trong những cái câu nó bị mất chữ rồi em ạ chỉnh lại chị nó bị mất chữ mất cái này Ờ, mất trụi không khi là do chị phóng lên đấy ừ. đúng không thôi rồi nhìn đây các bạn có xem được không nhỉ chắc là bạn xem được đấy nó hơi bé một tí <clears throat> đây đúng là bị thiếu từ ít thật đang nói đến đâu rồi nhỉ ok câu số nó bị uh, bị thiếu chỗ này ok uh, chúng ta vẫn nhìn rõ chữ đúng không câu thứ 22 in order to cái gì đó à, thì cái này thì cô cũng đã nhắc với cả các bạn cô vừa mới nói là gì nó nằm ở trong một cái đề thi năm kia đúng không nếu như cô nhớ không nhầm thì nó nằm trong cái đề thi chính thức luôn đề năm kia thì nó là có sự kết hợp từ ở đây là một câu hỏi về sự kết hợp từ cụ thể là cái cái goals ở đây mục tiêu thì nó phải kết hợp với động từ nào và chúng ta có động từ manage chúng ta có động từ catch không phải là catch nữa catch nhé tiếp theo chúng ta có establish và chúng ta có achieve thì câu này đáp án của chúng ta đó là phương án D achieve the goals có nghĩa là đạt được mục tiêu của mình đúng không Đấy, in order to achieve their goals in college the students need to invest the maximum amount of time money and energy in their studies Ok, tiếp theo câu 23 cũng là một câu liên quan đến sự kết hợp từ, liên quan đến cấu trúc Đấy thì no one ever takes any notices of what I say. They never pay cái gì đó to what I say. Ở đây chúng ta cũng có một cái um, uh, take notice of take notice of có nghĩa là chú ý đến thì nó bằng với cả cái pay ở dưới. Pay mà đi với to đúng không? Thì nó chỉ có thể kết hợp với gì thôi? Attention đúng không? Thì cái này cụm từ ở phía trên nó sẽ bằng với cả cụm từ ở phía dưới là pay attention to đều có nghĩa là chú ý đến đó được chưa như vậy chúng ta học được những cái cụm từ nó đồng nghĩa với nhau đấy nhá on the whole này bằng in general này take notice of thì bằng với cả pay attention to ok thế còn reply này có nghĩa là gì là uh, trả lời này rồi opinion là quan điểm support có nghĩa là ủng hộ tiếp theo câu số 24 all the negative violence on television has had a negative cái gì đó on children. Ở đây chúng ta thấy có một cái sự kết hợp chưa? Chúng ta nhìn này có giới từ on, chúng ta có động từ have và có negative, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ chọn phương án gì các em nhỉ? Câu này chúng ta chọn phương án gì? Câu 24 đi nào. Bao giờ mới đọc được như cô nhỉ? Luyện nhiều vào. Luyện đọc thật nhiều vào tất cả những cái bạo lực đúng không violence là bạo lực tất cả những cái bạo lực tiêu cực ở trên TV thì đều có à, những cái gì đó rất là tiêu cực lên trẻ em Đấy thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái gì? Phương án A là damage Phương án B là program Phương án C là process Và phương án D là effect Thì theo các em chúng ta sẽ chọn phương án gì đây? hay từ đây sai mai không về nhà Daddy Đúng rồi, câu này đáp án của chúng ta là Daddy Là phương án D đúng không? Như vậy chúng ta có cái công thức tổng quát là gì? Have a negative effect on somebody Công thức tổng quát có nghĩa là có tác động tiêu cực lên ai đó nhớ Rồi tiếp theo câu thứ 25 đi Đây cũng là một cái câu mà liên quan đến sự kết hợp từ một cụm từ The manager of the hotel manager không đọc là manager đâu là manager đây cũng là âm e bẹt đấy nhá the manager of the hotel always lays great cái gì đó on the service quality là cái người quản lý của khách sạn thì luôn luôn đúng không gọi là đặt cái tầm quan trọng lên cái chất lượng của dịch vụ à, đố các em biết câu 25 đáp án là cái gì chúng ta sẽ điền từ stress hay là từ pressure hay là wish hay là need câu 25 đi nào cố lên câu 25 bị lệch đấy em ạ màn hình bị lệch chỉnh lại đi chị vẫn thấy nó bị lệch nó không hết chữ ấy chị nhìn màn hình nó không hết chữ này Ok, các bạn là thấy, các bạn là thấy rõ chưa? Ok rồi đúng không? Rồi câu 25 này, the manager of the hotel always lays great cái gì đó on the, the service quality. <laughs> Ờ, có những bạn nói là đặt áp lực đúng không? Là B. Uhm, câu này là một câu gọi là lừa, lừa kinh khủng khiếp luôn. Đỗ Trạng nói là cô ơi em xin thay mặt bản thân em <laughs> Cảm ơn cô, nhờ cô em đã chống liệt Ok, cảm ơn em Câu 25 này á Các bạn chọn phương án B là sai hết Cô đã bảo nó lừa mà Thì ở đây cái từ pressure có nghĩa là áp lực Nó không đặt áp lực lên cái dịch vụ lên chất lượng dịch vụ được mà là đặt là nhấn mạnh cái tầm quan trọng hiểu không đây là nhấn mạnh cái tầm quan trọng lên cái vấn đề này tức là họ luôn luôn coi trọng cái chất lượng dịch vụ chứ không phải là đặt cái pressure đặt cái áp lực lên lên chất lượng dịch vụ nhá đặc biệt là nó lại có cái động từ là lays đúng không lays great đấy, tức là lay đấy, hoặc là put rồi chúng ta đặt là gì lay hoặc là put great pressure on something à sorry uh, stress nhầm từ này chúng ta phải chọn là stress nhá on something có nghĩa là nhấn mạnh tầm quan trọng của cái gì được chưa ở đây thực ra gọi là put là cũng không hẳn nữa mà lay hoặc là place động từ place là place là đặt đặt cái tầm quan trọng lên điều gì đấy lay hoặc là place great stress on something thế còn thường ý, thì mình hay dùng cái động từ là động từ put put thì nó đi với cả pressure đấy, put này đi với cả pressure thì là đặt cái gây áp lực lên ai đó thường là như vậy À, chúng ta hay nói là put pressure on somebody tức là đặt áp lực lên ai đó thế còn nếu như chúng ta muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng lên cái gì đó cụ thể ở đây chính là cái service quality tức là cái chất lượng dịch vụ thì chúng ta phải chọn cái danh từ là danh từ stress như vậy cái từ stress nó vừa có nghĩa là uh, căng thẳng đúng không bị stress ấy căng thẳng thần kinh ấy thì nó còn có một nghĩa nữa có nghĩa là tầm quan trọng nhớ chưa tầm quan trọng hay là nhấn mạnh chúng ta biết từ word stress không word stress có nghĩa là trọng âm từ có nghĩa là một cái âm ở trong cái từ đấy nó được nhấn được nhấn mạnh đúng không phải hiểu cái bản thân cái từ stress đấy chứ không phải là stress có nghĩa là căng thẳng nó có thể có là một từ đa nghĩa mà chúng ta chỉ biết có mỗi một nghĩa của nó thôi là không được nhá Ok, như vậy ở đây chúng ta có thể ghi các cái cấu trúc này vào Lay hoặc là place um, stress on something Thế còn cái này chúng ta dùng là put pressure on somebody Ok Rồi tiếp theo câu uh, 26 cho đến 30 đây là những cái câu mà cô đã rất là chọn lọc rồi và cô hy vọng là qua những cái câu này mà chúng ta biết đâu sau này đi thi chúng ta lại trúng tủ rất là hy vọng là như vậy bởi vì là nó đều liên quan đến sự kết hợp từ mà sự kết hợp từ là một trong những cái yếu tố mà các kỳ thi nó uh, thường hay kiểm tra và đánh giá đặc biệt là xu hướng ra đề những năm gần đây là uh, rất là hay ra vào sự kết hợp từ cho nên là chúng ta phải rất là chú ý học cái phần này nhé Ok, nào chúng ta tiếp tục nào Câu thứ 26 thì ờ, cô sẽ trợ nhanh một tí nhá Sắp uh, thật sự là 10 giờ <laughs> rồi mà vẫn chưa xong Nên là phải hơn một tiếng rồi đấy đúng không? Ok, rồi, câu số 26 Ở đây chúng ta có helping hand, đúng không? Helping hand, tức là một tay Đấy thì nó sẽ kết hợp với cả động từ gì? Nó sẽ kết hợp với cả động từ lend, đúng không? Lend a helping hand Hoặc là lend a hand thôi cũng được Đấy, lend a helping hand là giúp một tay đúng không lend a helping hand là giúp một tay đấy ở đây chúng ta chọn phương án D cái này nó cũng là một cái câu mà có ở trong sách giáo khoa đấy nhá rồi tiếp theo câu thứ 27 câu 27 thì uh, là một cái câu mà cũng liên quan đến sự kết hợp từ cụ thể ở đây chúng ta đã cho sẵn cái từ là in popularity popularity nó là danh từ của từ popular chúng ta có tính từ popular có nghĩa là phổ biến ưa chuộng đúng không phổ biến ưa chuộng thì chúng ta có danh từ của nó là popularity thì bây giờ nó sẽ là chúng ta sẽ dùng động từ gì để kết hợp với nó đúng không thì chúng ta sẽ dùng động từ phương án D này Đấy, trong bốn phương án này chúng ta sẽ dùng cái phương án D cụ thể hơn là grow in popularity có nghĩa là càng ngày càng được ưu chuộng hơn Đấy, the Women's World Cup is growing in popularity có nghĩa là cái ừ, cúp bóng đá thế giới nó phụ nữ đấy, thì càng ngày càng được ưu chuộng hơn đấy, is growing in popularity Đấy thì còn competing, establishing, advancing thì đều không phù hợp nhá. Câu 28. Our class team has won four cái gì đó football matches. Ở đây nhá thì thứ nhất là chúng ta phải chúng ta phải xác định xem là chúng ta điền từ loại gì vào trong cái câu này. Ở đây là có football matches có nghĩa là cái trận đấu bóng đá và bốn trận đấu bóng đá là liên tiếp đúng không? Ý nói là liên tiếp Đấy thì câu này chúng ta sẽ chọn cho cô cái phương án D Thứ nhất là tính từ và thứ hai là chúng ta phải chọn cái tính từ là successive Successive ở đây có nghĩa là liên tiếp Nó là tính từ Đấy, Nó có nghĩa là liên tiếp bốn trận liên tiếp thì cái từ này cô sẽ cung cấp cho chúng ta cái từ đồng nghĩa của nó nhá Successive thì nó bằng với cả consecutive Học cô là rất là hay được cung cấp những cái cụm từ đồng nghĩa nhá Đấy, successive có nghĩa là liên tiếp thì nó bằng với cả consecutive. Đấy, tức là trận đấu bóng đá cái nhóm nhóm của lớp tôi, cái đội của lớp tôi thì đã giành được 4 trận đấu, giành chiến thắng được 4 trận liên tiếp. Thế còn cái từ successful nó là tính từ nhưng mà nó có nghĩa là uh, thành công nghĩa là không không có liên quan. Thế còn unsuccessful là không thành công. Thế còn đây là success nó là danh từ có nghĩa là sự thành công. Đó, thì nó không phù hợp. Đấy, ở đây chúng ta cần có một tính từ và chúng ta cần có tính từ có nghĩa là liên tiếp 4 trận đấu liên tiếp <coughs> Tiếp theo câu 29 Thì câu 29 cũng là một câu mà liên quan đến sự kết hợp từ đúng không? Do hay là make Đấy, đấy cũng là một trong những cái chủ điểm mà đi thi rất hay được ra Đấy thì các bạn chú ý nhá Sự kết hợp từ rất là quan trọng hiểu chưa? Thì I wonder if you could Cái gì đó me a favor Thì câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án D Do me a favor Có nghĩa là gì? Có nghĩa là uh, tôi tự hỏi là liệu bạn có thể giúp đỡ tôi được không? Đấy, như vậy chúng ta có cái công thức là do somebody a favor <clears throat> thì nó sẽ bằng với cả gì? Help somebody. Help somebody. Ok, xong nhá. Như vậy cái này là do. Tôi tự hỏi liệu bạn có thể giúp đỡ tôi được không? Một cái một cái lời đề nghị nó rất là lịch sự đúng không? Một cái câu yêu cầu rất là câu yêu cầu rất là lịch sự. Tiếp theo câu 30 mươi the, the young. The young ở đây ý nói là giới trẻ. Thì giới trẻ nên như thế nào? themselves in social activities uh, giới trẻ nên như thế nào đấy chính bản thân họ vào các hoạt động xã hội thế thì ở đây chúng ta sẽ chọn phương án gì chúng ta có các động từ là determine phương án A là determine cái từ này rất hay đọc sai trọng âm nhá chúng ta hay đọc là determine đúng không determine nhớ chưa thế còn phương án B là serve phương án D uh, phương án B là serve thế còn C là involve thế còn phương án D là promote thì cái câu này chúng ta sẽ chọn phương án gì các em nhỉ? Câu này chúng ta sẽ chọn cho cô cái phương án C nhá Involve oneself in something. Ở đây chúng ta nhìn thấy có cái giới từ in đúng không? Đó, tức là tự tham gia vào cái gì? Tự tham gia vào tức là tự giác, ý nó là tự giác ấy, tham gia vào cái gì đó. Và cụ thể ở đây có nghĩa là tự giác tham gia vào các hoạt động xã hội đúng không? Social activities. Ok, như vậy là qua cái phần từ vựng này thì chúng ta đã học được rất là nhiều những cái sự kết hợp từ mà những cái sự kết hợp từ này là cô đã chọn những cái sự kết hợp từ mà nó có khả năng là sẽ xuất hiện trong các kỳ thi nhá. là nó rất là phổ biến và nó cũng ở mức độ là nó không quá khó và cũng thường được ờ, ra trong các đề thi chính vì vậy cho nên chúng ta hãy ghi chép tất cả những cái cụm từ này vào và chúng ta hãy học thuộc tất cả những cụm từ này nhé đó như vậy là cô hy vọng là qua cái bài hôm nay á, thì những cái kiến thức mà cô lựa chọn thì chúng ta đã nắm được à, nếu như chúng ta bị thủng cái chỗ nào đấy thì chúng ta có thể vá được một chỗ nào đấy rồi đấy và hy vọng rằng giúp ích được các em nhiều ok thế thì uh, hẹn gặp lại các em vào uh, thứ sáu tuần sau và thứ sáu tuần sau thứ sáu hàng tuần nhá vào lúc 8 rưỡi nhớ chưa? tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 8 rưỡi và tuần sau thì sẽ có một cái món quà cho chúng ta và món quà này chỉ dành cho những bạn nào trả lời nhanh nhất và đúng nhất và chỉ có duy nhất một món quà thôi và nó sẽ rơi vào câu hỏi cuối cùng nó sẽ là câu hỏi cuối cùng chính vì vậy nên là chị sẽ chỉ dành cho những bạn nào mà uh, nán lại đến giây phút cuối cùng đúng không và chăm chỉ trả lời đúng và nhanh nhất cái câu hỏi đấy thì đương nhiên là bạn đấy sẽ được cái món quà đấy thế còn hôm nay thì uh, cảm ơn cô rất nhiều mải ghi nên không có comment được như vậy bạn cấn thuận bạn ấy rất là chăm chỉ ghi chép này coi như là một cái bài giảng ở trên lớp của chúng ta đúng không cô đã giảng rất là kỹ rồi thì hy vọng là chúng ta hiểu được tất cả những cái nội dung mà hôm nay cô muốn truyền tải cho chúng ta nếu như bạn nào có thắc mắc gì về bạn nào muốn đăng ký khóa học online của cô thì lên tuyển sinh 247 nhá lên trang web của tuyển sinh 247 để chúng ta đăng ký đó thì thế thôi bây giờ 10 à, giờ hơn rồi chúng ta phải nói lời tạm biệt đây chào các em